mách bạn hai cách trị mụn cám đơn giản và hiệu quả. Mụn cám khiến da của bạn sần sùi, đen sạm, hãy áp dụng hai công thức dưới đây thử xem nhé. 1. Cách trị mụn cám bằng dầu dừa. Trong dầu dừa có chứa thành phần 50% axit lauric. Chất này có tác dụng chống lại các loại vi khuẩn, nấm, nhờ đó nhanh chóng làm dịu, làm lành các vết thương, thâm mụn, chàm. Nguyên liệu cần chuẩn bị: một thìa cà phê dầu dừa nguyên chất, 1 phần 2 thìa cà phê muối, 1 phần 2 thìa nước cốt chanh, Cách làm Cho dầu dừa vào chén, rồi cho chanh, muối vào, khuấy đều tay cho đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất Cách sử dụng Rửa sạch mặt với nước ấm để loại bỏ hết bụi bẩn và lỗ chân lông được giãn nở Lấy hỗn hợp vừa thu được thoa đều lên mặt, rồi lấy tay massage nhẹ nhàng để hỗn hợp thấm sâu Lưu lại hỗn hợp trên mặt chừng 20 phút rồi rửa sạch mặt bằng nước lạnh Cuối cùng bạn nên dùng chút nước hoa hồng hoặc trà bằng đá lạnh để lỗ chân lông thu nhỏ lại 2.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 Rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt và nước ấm để hút sạch bụi bẩn và lỗ chân lông giãn nở. Thoa hỗn hợp vừa thu được lên da, đồng thời sử dụng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng để hỗn hợp thấm sâu, đặc biệt massage nhiều hơn ở vùng cằm và hai bên cánh mũi. Để hỗn hợp lưu lại trên da chừng 15 đến 20 phút, đến khi hỗn hợp khô lại thì rửa sạch mặt bằng nước ấm. Dùng khăn sạch lau lại mặt để những đốm mụn đầu đen còn sót lại được lấy đi hết. Dùng nước hoa hồng thoa đều lên da để lỗ chân lông xe khít và kết thúc quá trình. Bạn nên áp dụng cách này 2 đến 3 lần một tuần để đạt hiệu quả tốt nhất nhé. Lưu ý, tác dụng theo từng cứ địa. Bạn vừa xem xong video, mách bạn hai cách trị mụn cảm đơn giản và hiệu quả. Hot Hướng dẫn làm kem lột da handmade cực an toàn, biến làn da đen nẻm hòa trắng nõn chỉ với một quả chanh và một chén đường. Đừng tốn tiền mua mỹ phẩm, bạn vẫn có thể dưỡng trắng da ngay tại nhà nhờ vài nguyên liệu rẻ tiền. Cùng tham khảo công thức lột da an toàn, hiệu quả lại không gây kích ứng hay tác dụng phụ như các nguyên liệu tự nhiên như chanh, đường, mật ong. Chuẩn bị nguyên liệu 250g đường trắng hoặc đường nâu 250ml mật ong 125ml nước cốt chanh một bát nước lọc Cách làm Cho đường vào nồi nhỏ, thêm chút nước, khuấy đều cho đường tan ra, rồi đun trên lửa nhỏ Tiếp đến cho hỗn hợp chanh, mật ong vào nồi, dùng thìa khuấy đều theo chuyển động tròn đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất, đặc quánh, kết dính thì tắt bếp. Đợi hỗn hợp nguội bớt thì cho vào lọ thủy tinh để dùng dần. Với lọ kem lột da, bạn có thể để nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp thì dùng trong vài tuần. Còn nếu bảo quản trong tủ lạnh thì có thể để được trong vài tháng. Cách sử dụng Đầu tiên vệ sinh vùng da cần lột để loại bỏ bụi bẩn Rắc một chút phấn rôm lên da để chúng hấp thụ dầu, giúp kem lột da dính vào da tốt hơn, giảm đau khi lột. Lấy thìa thoa một lớp kem mỏng lên da, đợi vài phút cho đến khi khô thì lột nhẹ nhàng. Sau khi lột da xong thì lau nhẹ vùng da, rửa lại bằng nước ấm để loại bỏ lớp kem hoàn toàn. Chú ý, nên lột da vào ban đêm trước khi đi ngủ để làn da có thời gian phục hồi, tránh đi ra nắng nóng, gió bụi sau khi lột da. Thoa kem dưỡng ẩm hoặc dầu dừa, lô hội sau khi lột trắng da, Đảm bảo kem nguội hoàn toàn rồi mới lột ra Nếu để kem trong tủ lạnh bị đông cứng thì cần làm nóng lên một chút rồi mới sử dụng Sau khi lột, làn da sẽ trắng hơn nhưng dễ đau rát đối với những người có da nhạy cảm bạn vừa xem xong video Hot hướng dẫn làm kem lột da handmade cực an toàn biến làn da đen nhẻm hóa trắng nõn chỉ với một quả chanh và một chén đường. Chỉ cần chăm chỉ uống sữa nghệ mỗi sáng, da nhăn nheo nhiều mụn cũng hóa căng mịn, trắng hồng ngay tức khắc. Từ trước đến nay, tinh bột nghệ vàng vẫn được xem là loại tần dược không chỉ tốt cho sức khỏe, thanh nhiệt giải độc mà còn phòng ngừa các chứng bệnh liên quan đến đau dạ dày, viêm khớp, cảm cúm và hỗ trợ giúp chị em làm đẹp da hiệu quả ngay tại nhà. Đặc biệt, khi cho tinh bột nghệ vàng kết hợp với sữa tươi sẽ tạo nên một loại thức uống thơm ngon bổ dưỡng, ngăn chặn sự hình thành của lão hóa, giảm thâm nám rất tốt. Nguyên liệu cần chuẩn bị 3 đến 5 thìa cà phê tinh bột nghệ vàng, 250ml sữa tươi, có thể sử dụng loại sữa tươi có đường hoặc không có đường đều được. 2 thìa cà phê sữa đặc, cốc và thìa. Cách thực hiện Bước 1 Đổ 250ml sữa tươi vào nồi Rồi bắc lên bếp đun nóng với nhiệt độ khoảng 60 đến 70 độ C Bước 2 Tiếp đến cho phần sữa đặc vừa chuẩn bị vào nồi Đun thêm 1 phút thì tắt bếp Bước 3 Sau khi nguyên liệu đã nguội dần Hãy dùng thìa trộn đều với tinh bột nghệ vàng Bước 4. Cuối cùng rót sữa nghệ ra cốc và thưởng thức ngay luôn nhé. Có thể nói việc bổ sung cho cơ thể một ly sữa nghệ vào mỗi sáng sau khi thức dậy, nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với những thời điểm khác. Bởi lẽ, lúc này bụng vẫn còn trống rỗng, việc hấp thụ dưỡng chất sẽ đẩy mạnh lên gấp 2, thậm chí 3 lần bình thường. Công dụng Trong nghệ có chứa khá nhiều vitamin B6, các loại khoáng chất như kẽm, kali, canxi. Chính vì lẽ đó, chỉ cần bổ sung cho cơ thể mỗi ngày một ly sữa nghệ, làn da của bạn sẽ trở nên săn chắc, mịn màng, tình trạng thâm nám, tàn nhang sẽ được cải thiện một cách rõ rệt. Song song với đó, bạn có thể kết hợp đắp mặt nạ bằng các nguyên liệu tự nhiên sẽ giúp da rẻ trắng mịn hơn. Trước hết hãy tiến hành trộn đều hai thìa cà phê tinh bột nghệ vàng cộng một lòng trắng trứng gà cộng một thìa cà phê nước cốt chanh ra trước bát nhỏ. Tiếp đến dùng nước ấm vệ sinh da sạch sẽ rồi sử dụng các đầu ngón tay thoa đều lên da, giữ nguyên khoảng 20 phút rồi rửa lại bằng nước thêm một lần nữa. Bạn vừa xem xong video, từ giờ đến cuối đời, hãy pha tinh bột nghệ với sữa tươi uống mỗi sáng để cả năm da chỉ có đẹp trở lên. Mách bạn hai công thức tắm trắng tại nhà giúp bạn lên tông nhanh chóng. Hai công thức tắm trắng toàn thân chưa đến 10.000 đồng này sẽ phục hồi làn da thâm sạm của bạn. Công thức 1. Hỗn hợp chanh cộng mật ong cộng sữa chua cộng cà chua. Nguyên liệu cần chuẩn bị Chanh 2 quả Cà chua 1 quả to Mật ong 5 thìa cà phê Sữa chua không đường 1 hộp một cái chén Dụng cụ bào vỏ chanh Cách làm hỗn hợp Rửa chanh, bào lấy lớp vỏ chanh bên ngoài, cho vào chén Cà chua rửa sạch, bỏ vỏ, xay nhuyễn Vắt nước cốt chanh, đổ cà chua xay nhuyễn cùng mật ong, sữa chua Vỏ chanh bào nhỏ vào chén, khuấy đều cho đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất Cách sử dụng Tắm sạch cơ thể với nước ấm để các lỗ chân lông được giãn nở Thoa hỗn hợp lên trên da Lấy tay massage nhẹ nhàng trên da chừng 20 phút để hỗn hợp ngấm sâu vào trong các tế bào Đợi đến khi hỗn hợp khô lại thì tắm lại với nước lạnh Lau khô người và thoa kem dưỡng ẩm lên da để kết thúc quá trình Lưu ý, nên áp dụng cách này 3 lần một tuần để đạt hiệu quả tốt nhất Công thức 2 Tắm trắng bằng lá tía tô Nguyên liệu cần chuẩn bị một nắm lá tía tô to Cách làm Bạn nhặt cả lá và cành, rửa sạch rồi cho vào nồi nước đun to lửa Đến khi sôi, đun riu riu chừng 15 phút nữa để dưỡng chất có trong tía tô ngấm vào nước Đợi nguội bớt rồi dùng nước này để tắm Áp dụng cách này 2 đến 3 lần một tuần để đạt hiệu quả tốt nhất Một số lưu ý khi tắm trắng bằng tía tô để đạt hiệu quả cao, bạn nên tẩy da chết trước khi tắm. Bạn có thể sử dụng muối hoặc đường mịn, thoa đều lên da, ẩm để khiến da thanh khiết mịn màng. Để tránh kích ứng, dị ứng, nên thỉ nước lá tía tô vào mặt trong cánh tay trong vòng 15 phút trước khi tắm. Đun lần nào sử dụng hết nước lá tía tô lần đó, tránh để qua đêm vì các loại lá trong tự nhiên để qua đêm sẽ rất dễ bị hư hỏng gây ra vi khuẩn. Không nên lạm dụng quá 2 đến 3 lần một tuần, nếu không sẽ gây hại. Bạn vừa xem xong video Mách bạn hai công thức tắm trắng tại nhà giúp bạn lên tông nhanh chóng Làn da chẳng hề đen sạm đi sau mùa hè này nhờ chăm chỉ ăn 5 loại quả này. Quả thứ hai nhà ai cũng có mà không biết tận dụng. Đây là những loại quả càng ăn da càng trắng mà chẳng cần dùng một giọt kem đắt tiền. 1. Bưởi Bưởi là một loại trái cây vô cùng có lợi cho sức khỏe cũng như làn da. Chỉ với nửa quả bưởi đã cung cấp cho cơ thể 78% nhu cầu vitamin C hàng ngày. Bên cạnh đó, thành phần của bưởi còn chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh, giúp nuôi dưỡng làn da, kéo dài tuổi thanh xuân, ngăn ngừa quá trình lão hóa và xóa mờ các nếp nhăn, vết sạm đen. Để có thể phát huy tác dụng làm đẹp của bưởi, bạn hãy ăn 3 muối bưởi mỗi ngày hoặc ép bưởi lấy nước để uống. Ngoài ra, bạn có thể thay đổi thực đơn bằng cách làm nước ép bưởi với mật ong, uống liền trong một tuần. Bạn sẽ cảm nhận được làn da mịn màng hơn, đám mụn cũng hoàn toàn biến mất. 2. Chuối Chuối vô cùng tốt cho da Nếu muốn làm trắng da mà không tốn kém thì bạn đừng bỏ qua những quả chuối ở trong nhà Thành phần của chuối chứa lượng kali cao nên sử dụng nó sẽ giúp dưỡng ẩm, tăng độ đàn hồi của da Đặc biệt chuối còn giúp xóa mờ vết thâm và làm lành các tổn thương do cháy nắng bạn có thể ăn chuối mỗi ngày hoặc nghiền nát chuối trộn với mật ong và nước cốt chanh để đắp lên mặt. Cách này sẽ giúp da trắng mịn đến bất ngờ chỉ sau vài lần sử dụng. 3. Cà chua Cà chua là thực phẩm giàu dinh dưỡng với hàm lượng vitamin A, B6 và C rất cao. Bên cạnh đó, cà chua còn chứa các chất vi lượng như canxi, sắt, kali, phosphor, magie và đặc biệt là lycopene. Hàm lượng lycopene mang đến khả năng cải thiện làn da sạm đen cháy nắng hiệu quả đến 40%. Có rất nhiều cuộc thử nghiệm cho thấy ăn cà chua mỗi ngày sẽ giúp làn da trắng dần lên theo từng ngày. 4. Đu đủ Chất chống oxy hóa có trong đu đủ giúp ngăn ngừa các tổn thương trên da. Hãy ăn đu đủ thường xuyên để thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào và kích thích làn da trắng sáng, mịn màng khiến vạn người mê. 5. Táo Táo rất giàu chất xơ giúp giảm tình trạng mụn trên da. Ăn một quả táo mỗi ngày vào buổi sáng sẽ cải thiện độ sáng làn da mỗi ngày. Hãy thêm ngay loại quả này vào danh sách những trái cây cần ăn mỗi ngày để làm đẹp da nhé. Bạn vừa xem xong video, làn da chẳng hề đen sạm đi sau mùa hè này nhờ chăm chỉ ăn 5 loại quả này, quả thứ hai nhà nào cũng có mà không biết tận dụng. Cứ tưởng đi spa, nhưng ai cũng hoảng hốt vì tôi chỉ trộn mật ong với hai thứ này để có làn da căng sáng, trắng hồng không tì vết. Một làn da trắng mịn luôn là ưu tiên hàng đầu trong các phương pháp làm đẹp hiện nay. Ngoài việc bảo vệ làn da tránh sự tác động của ánh nắng mặt trời cũng như ăn uống khoa học thì tuân thủ các liệu trình dưỡng trắng da bằng nguyên liệu tự nhiên được chị em chú trọng hơn cả. Để ngăn chặn sự hình thành của lão hóa, đẩy lùi nám và tàn nhang thì ba thành phần được sử dụng trong công thức bao gồm bột gạo, mật ong, sữa tươi sẽ giúp bạn làm đẹp hiệu quả ngay tại nhà. Nguyên liệu cần chuẩn bị 4 thìa canh bột gạo, 2 thìa canh sữa tươi không đường, 1 thìa canh mật ong, bát và thìa. Cách thực hiện Bước 1. Cho các nguyên liệu vào bát rồi dùng thìa khuấy đều trong 1 phút, ta sẽ thu được một hỗn hợp dạng sệt. Bước 2. Tiếp đến hãy dùng sữa rửa mặt làm sạch da như bình thường nhằm giúp các lỗ chân lông được thông thoáng, đồng thời lấy đi bụi bẩn, bã nhờn vẫn còn sót lại. Bước 3. Sau khi da đã được làm sạch, dùng đầu ngón tay thoa đều hỗn hợp theo chuyển động vòng tròn, lưu ý tránh xa vùng mắt, miệng và mũi. Bước 4. Thư giãn trong khoảng 20 đến 30 phút, thấy hỗn hợp đã khô tự nhiên thì dùng nước rửa sạch thêm một lần nữa. Bước 5. Cuối cùng hãy thoa lên da một lớp mỏng kem dưỡng ẩm để kết thúc quá trình làm đẹp. Với phương pháp này, để đạt hiệu quả tối ưu, bạn nên áp dụng thường xuyên 2 lần một tuần. Song song với đó cần bổ sung cho cơ thể đủ 2 lít nước mỗi ngày cùng các loại rau xanh, trái cây chứa nhiều vitamin công dụng. Bột gạo từ lâu đã được xem là thần dược, hỗ trợ làm đẹp da của phụ nữ, với thành phần bên trong có chứa para amino acid benzoic, rất giàu axit ferulic. Loại chất này hoạt động tương tự như một loại kem chống nắng thông thường, ngăn chặn sự hình thành của lão hóa và phục hồi các sắc tố da từ sâu bên trong. Hơn nữa mật ong và sữa tươi có tác dụng dưỡng ẩm tuyệt vời, giúp da thêm mịn màng, đàn hồi tự nhiên.